Ờ, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng số cầu sóc đĩa ngày hôm nay ngày 17 tháng 2 <clears throat> Ok ngày hôm nay ờ, bảng số cầu sóc đĩa sẽ tiếp tục đến với anh em bằng một cái tài khoản mà 30 triệu sẽ cố gắng lên 50 60 anh em nhé Ngày hôm nay thì ở trên ờ, cái sóc đĩa xích bo này thì mình cũng thấy có một cả thêm một cái bàn mới đấy là bàn tài xỉu Ok để vào nhìn xem nó như thế nào anh em nhé <clears throat> ok anh em ờ, không khác gì là sigmo cả anh em nhé không khác gì cả chỉ có cái điều là à, nó thay cái máy sóc bằng à, người sóc nhá <clears throat> thay cái máy sóc bằng người sóc anh em nhé ok anh em được rồi tham quan đấy đủ rồi bây giờ chúng ta cùng uh, quay lại với uh, à, bàn C nha bạn quay lại bàn C để mình uh, bật hai cái này lên nha ok uh, chỉnh cái phỉnh như vậy đã vào luôn anh em nhé lẻ tài nhé anh em lẻ tài phỉnh 10 đầu tiên luôn anh em nhé 50 60 thì mình sẽ đánh luôn phỉnh 10 đầu ok anh em tay đầu tiên hòa lẻ xỉu nhé, tay đầu tiên thì về lẻ xỉu thì uh, hòa ok lại tiếp tục quay lại lẻ xíu lẻ xíu anh em ạ phun một tay lẻ xỉu luôn anh em nhé ok bảy cầu thành công à, cuối một một trắng lẻ thì bé một tay lẻ câu thứ từ vị trí của bảng số con số nhanh nhé ok anh em lẻ tài bây giờ mình sẽ đổi xuống nhé đổi xuống đánh tay năm mình uh, sắp đạt chỉ tiêu rồi ăn phun tiếp một tay lẻ tài này anh em nhé uh, đã đạt thành công cái ờ, mục tiêu là từ 50 đến 60 anh em nhé 58 triệu 700 thì hôm nay thì uh, khá là nhanh đúng không anh em khá là nhanh nhá ok uh, là mình uh, cũng đã thành công trong cái tài khoản ngày đấy là vốn từ uh, 30 triệu sẽ cố gắng tính hai vốn anh em cái tiền này sẽ là trừ thuế nhá vốn đỏ luôn anh em nhé thì uh, anh em uh, đang xem video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bảng số cầu xúc đĩa anh em nhé uh, mình cũng uh, luôn mong muốn rằng anh em đến với mình thì uh, sẽ được về bờ an toàn cũng như mình sẽ hướng dẫn cách để mà kiếm cơm gạo thành công anh em nhé còn uh, riêng về cái bảng soi cầu này thì cũng xin nhắc lại một lần nữa anh cho anh em rằng mình sẽ không bán cho anh em bởi vì hiện tại anh em có thể nhìn thấy là ngày hôm qua hôm kia thì cái bàn xích bo này đã bị bảo trì thì hiện tại sau cầu này mình chỉ áp dụng ở trên mình bàn C và bàn C có thay đổi toán hoặc nó bảo trì thì nó sẽ sai hoàn toàn nó sẽ sai hoàn toàn đấy cho nên rất nguy hiểm cho anh em khi sử dụng cho nên mình sẽ không bán cho anh em nhé không bán cũng như không đưa để cho anh em có thể phát triển lan tràn ra để rồi chết cùng một loạt đấy cái đấy chính là con dao hai lưỡi nguy hiểm cho anh em mình sẽ không cung cấp nha anh em nào cần đến với mình thì cứ liên hệ cho mình mình sẽ tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho anh em anh em cứ yên tâm Đấy, hoàn toàn là miễn phí cho anh em còn mình không cung cấp bảng soi cầu này ra anh em nhé ok cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em nào cần liên hệ để tư vấn hoặc hỗ trợ thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo số zalo là 0393247225 anh em nhé ok uh, anh em nhé đã ký nhớ một ủng bằng số cầu xúc đĩa cảm ơn đã theo dõi video